những câu đố hay nhất. Hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Bạn có am hiểu tường tận về ngày Tết cổ truyền của dân tộc? Hãy cùng mình giải những câu đố thú vị sau đây nhé. Câu 1. Hãy cho biết trong 12 con giáp, con gì nổi tiếng nhờ phụ nữ? A. Con hổ, B. Con chuột, C. Con dê, D. Con chó, Đáp án C. Con dê Câu 2. Loại cây đặc trưng cho ngày Tết Không hoa không trái A. Cây bánh tét B. Cây tre C. Cây nêu D. Cây mai vàng Đáp án C. Cây nêu là một thân cây được người dân Việt Nam nói chung, bao gồm cả một số dân tộc thiểu số và người Kinh, đem trồng trước sân nhà mỗi dịp Tết Nguyên Đán, trên ngọn cây đeo một vòng tròn nhỏ và treo nhiều vật dụng có tính chất biểu tượng tùy theo địa phương, phong tục, dân tộc. Câu 3, ngày mùng 3 Tết được xem là ngày Tết của ai? A. Tết bạn bè, B. Tết thầy cô, C. Tết gia đình, D. Tất cả đều đúng. Đáp án B. Tết thầy cô. Câu 4. Màu sắc nào thường được trang trí vào ngày Tết? A. Màu xanh B. Màu vàng C. Màu hồng D. Màu đỏ Đáp án D. Màu đỏ Câu 5. Bạn hiểu như thế nào về phong tục bao lì xì đỏ vào ngày Tết cổ truyền? để mua bánh kẹo, B. Lọc đầu xuân may mắn, C. Để mua tập vở đi học, D. Để chơi. Đáp án B. Lọc đầu xuân may mắn Màu đỏ của chiếc bao lì xì tượng trưng cho màu như ý Các tường, thịnh vượng trong suốt cả năm Ngoài ra, đó cũng được coi là màu của niềm hy vọng và sự may mắn Người được nhận lì xì luôn tin rằng những phong bao này sẽ đem lại hạnh phúc và tài lộc trong suốt cả năm. Câu 6. Theo bạn, tục sông đất có ý nghĩa như thế nào? A. Để làm cho đất ấm áp lên. B. Để mang lại niềm vui cho gia đình. C. Chống lại sự xâm nhập của kẻ xấu. D. Để mang lại sự may mắn, hạnh phúc, thành công trong năm tiếp theo. Đáp án D. Trồng đất để mang lại sự may mắn, hạnh phúc, thành công trong năm tiếp theo. Câu 7. Cây nêu ngày Tết được hạ vào thời điểm nào? A. Mùng 6 Tết B. Mùng 7 Tết C. Hết mùng 7 Tết D. Mùng 8 Tết Đáp án B. Mùng 7 Tết Câu 8. Tại sao có tục dựng cây nêu ngày Tết? A. Mang lại sự may mắn, hạnh phúc. B. Chống lại sự quấy nhiễu của ma quỷ. C. Để mang lại niềm vui cho gia đình. Đáp án B. Cây nêu thường được dựng vào ngày táo quân về trời chính vì từ ngày này cho tới đêm giao thừa vắng mặt táo quân, ma quỷ thường nhân cơ hội này lẻn về quấy nhiễu, nên phải trồng cây nêu để trừ tà. Câu 9. Con gì lúc 12 giờ khuya thì có đêm thay đổi kích thước từ nhỏ sang to hay ngược lại? A. Con giáp B. Con trâu C. Con gà D. Con hổ Đáp án A. Con giáp Câu 10. Hình ảnh nào tượng trưng cho ngày Tết? A. Trồng cây cảnh B. Ông đồ, câu đối đỏ C. Đi mua sắm D. Quét dọn nhà cũ Đáp án B. Ông đồ, câu đối đỏ Câu 11. Loài chim nào thường báo hiệu khi mùa xuân đến? A. Chim én B. Chim bồ câu C. Chim yến D. Chim vành khuyên Đáp án A. Chim én Câu 12. Tết được quy định trong mấy ngày chính? A. 3 ngày, mùng 1, 2, 3 B. 4 ngày, mùng 1, 2, 3, 4 C. 5 ngày, mùng 1, 2, 3, 4, 5 D. 2 ngày, mùng 1, 2, Đáp án A. Tết quy định trong 3 ngày chính, đó là mùng 1, mùng 2 và mùng 3. Câu 13. Mâm ngũ quả của miền Nam bao gồm các loại quả nào? A. Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thanh long. B. Chuối, mãng cầu, bưởi, đu đủ, xoài. C. Chuối, thanh long, thơm, mãng cầu, đu đủ. D. Mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Đáp án D. mâm ngũ quả của miền Nam bao gồm mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Câu 14. Theo âm lịch, giao thừa diễn ra vào ngày tháng nào, đúng mấy giờ của năm cũ và năm mới? A. Ngày 29 tháng 12 âm lịch, lúc 12 giờ đêm. B. Ngày 29 tháng 12 âm lịch, lúc 1 giờ sáng. C. Ngày 30 tháng 12 âm lịch, lúc 12 giờ đêm. D. Ngày 30 tháng 12 âm lịch, lúc 0 giờ sáng. Đáp án C. Giao thừa diễn ra vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, lúc 12 giờ đêm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.